Chào anh em nhé Thì hôm nay Hoàng Béo lại xin giới thiệu anh em công nghệ đồ chơi mới nhất giúp anh em giành thắng trong những trò chơi bầu cua tôm cá thì, uh, Như những sản phẩm trước thì tôi đã giới thiệu anh em về những nắp camera uh, bệ khiển hột báo dung Đấy, nói chung là những cái đồ chơi mà đến sân chơi anh em phải thể luồn vào sân chơi nhưng nói thật với anh em là với cái thời buổi hiện nay thì khi mình vào sân chơi người ta đến tầm khoảng chín phần trăm là anh em không thể luồn vào sân chơi được có những sân chơi nào mình luồn được ấy, thì là những sân chơi nó rất là nhỏ rồi ấy với cái sân chơi lớn mà mình đến sân chơi người ta mình không thể luồn nắp luồn đĩa luồn hộp vào sân chơi thì làm sao mình có thắng được thì hôm nay tôi xin giới thiệu em cái sản phẩm tiên tiến độc quyền mới nhất của tôi nó chỉ bao gồm một là cái máy báo dung hai là cái nước cảm ứng không tang cái bộ đồ chơi này thì mình đến sân chơi người ta thì đồ đạc hoàn toàn của người ta và trực tiếp cho người ta làm cái anh em chỉ cần mang theo bộ đồ chơi cái sản phẩm này và đồng thời anh em chạm tay vào cái hột bầu cua là tự động nó sẽ báo rung quang méo rung này cho em biết được ra con gì đồ chơi thì sau đây tôi sẽ chứng minh em đấy cái độ chuẩn xác của bộ đồ chơi này nếu có thể giúp anh em chơi anh em dành thắng trong sân chơi mình nhé thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái nắp một cái đĩa và một ít hột bầu cua để sau đây tôi sóc ngẫu nhiên này đấy sóc ngẫu nhiên với ít hột bầu cua đây tôi sẽ gạt ít hột đầu cua ra đây đây cái thanh nam châm để tôi thử cho anh em này hoàn toàn hột hoàn toàn bình thường này Này thử hết này hoàn toàn bình thường này đĩa này không hề ít này hoàn toàn bình thường này nắp này hoàn toàn bình thường này đây cho anh em xem này không phải nắp camera không phải nắp bình này không hề ít này thì sau đây nhé tôi sẽ test cho anh em chứng minh em cái độ hiệu quả nó nhé thì cái sản phẩm này khi mình đến sân chơi người ta thì uh, mình chỉ cần là nhỏ một giọt dung dịch nước cảm ứng ra đây tôi sẽ nhỏ luôn thử luôn cho anh em này anh em chỉ cần nhỏ một giọt dung dịch nước cảm ứng vào đầu ngón tay đấy và anh em chạm tay một bầu cua à, đây tôi chạm tay một cái mặt bầu cua nhé đấy có nghĩa là anh em đi sân chơi anh em chạm tay mặt nào cũng được như đây tôi sẽ chạm một cái mặt này cho anh em xem này đây hoàn toàn không có dấu vết gì đúng không đấy thử lại nam châm anh em này không hề ít luôn này Đấy, anh em chưa không có dấu vết thì chứng tỏ anh em là 100 trăm không tang không hề ít thì 100 trăm không tang và cái độ chuẩn xác của nó như nào thì đây tôi sẽ test cho anh em và rất là nhiều anh em thắc mắc và không hiểu tại sao nó dung như nào thì đây đây là cái nguyên lý dung của nó bầu dung một ngắn cua không dung, tôm hai dài nai hai ngắn cá ba ngắn gà ba dài đấy sau đây là tôi sẽ bật cái máy dung lên và trực tiếp tôi sẽ để vào cái à, ni này đấy, cái ni uống nước này để dùng để cho anh em biết luôn để tôi bật lên rồi thì uh, sau đây anh em xem cái độ chuẩn xác của nó nhé tôi sẽ test cho anh em này dùng ba ngắn này ba ngắn này con này chắc chắn tôi sẽ đánh con cá này mà anh em xem này có hai cá một nai rất là chuẩn xác ba cái rung dài chắc chắn là này sẽ đánh con gà này mở anh em xem này có gà có cua có bầu Đấy, rất là chuẩn xác luôn nha đánh vào nào chuẩn vào đấy luôn ván này máy không dung không dung ván này chắc chắn tôi sẽ đánh con cua này mở anh em xem này có cua này đấy anh em chưa đấy, rất là chuẩn xác luôn cua bầu cá này đấy. ba rung ngắn này đánh con cá này mở anh em xem này một cá một gà một bầu Đấy, rất là chuẩn xác ván này rung hai cái rung dài này hai cái rung dài thì ván này chắc chắn tôi sẽ đánh con tôm này mở này có tôm này Đấy, có tôm có gà có cá Và tiếp tục này thì nhiều khi mình để cái này này thì nó cái máy nó rung nó rung nó tiếng to tiếng nhỏ nó, nó không anh em nghe nhiều khi máy quay anh em nghe không nghe không rõ mấy đâu nhá. thì con này hai cái rung ngắn chắc chắn con này chắc chắn tôi sẽ đánh con nai này Đấy, hai rung ngắn thì sẽ con nai này mở này anh em chưa có nai có gà có tôm Đấy, sóc cho anh em một ván nữa này sóc mạnh thì nha anh em nhé sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé con này máy báo dung dung một ngắn này chắc chắn anh sẽ đánh con bầu này mở anh em xem này anh em chưa rất là chuẩn xác luôn anh em tôi tắt máy dung này ừ. như vừa anh em test cho anh em chứng minh em có độ hiệu quả của nó này giờ tôi sẽ bóc luôn cái hộp ra cho anh em xem này hoàn toàn không tang không có một chút tang chứng luôn anh em nhé thì à, anh em cần quan tâm và muốn giải nhìn thắng trong trò chơi bầu cua này thì cần liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932 0449 hoặc qua trực tiếp cửa hàng tôi test hàng về hàng trực tiếp một là bến xe miền đông sài gòn hai là bến xe mỹ đình hà nội đấy anh em nhìn chưa 100 trăm không tang độ chuẩn xác vừa tôi đã test cho anh em ấy. hoàn toàn 100 trăm là chuẩn xác luôn thì ở đây là cái bộ đồ chơi bộ đồ chơi được có tên gọi là bộ cảm ứng không tang anh em nhé là dung dịch cảm ứng không tang thì à, ngoài bộ đồ chơi về bầu cua ra thì chúng tôi rất là nhiều đồ chơi khác nhau về sóc đĩa về tài xỉu về bài ná về đá gà và về những trò chơi trên điện thoại động bầu cua tài xỉu sắp đĩa trên điện thoại giúp anh em chơi giúp anh em có đồ chơi tốt để anh em giành thắng trong sân chơi mình thôi xin chào tất cả anh em